không phải cây cày game đã tay xếp la thì mình vẫn bật gì trò chết bật 7 up mở tết xôm bật 7 up mở tết xôm